Vụ nổ ngày 8 tháng 10 đã khiến nhất là hai nhịp cầu ở trên phần đường dành cho ô tô của cây cầu trên eo biển Kik nói trên bị sập. Cây cầu này được xây dựng theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và khánh thành vào năm 2018. Nguyên nhân chính của vụ nổ ở trên cây cầu dài nhất châu Âu này vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức của Nga cho biết xe chở nhiên liệu đã phát nổ trên cầu, khiến nhất là ba người thiệt mạng trong vụ việc người đứng đầu của Bộ các tình trạng khẩn cấp và Bộ Giao thông Vận tải của Nga đã đến hiện trường. Cầu Krum, hay còn gọi là cầu Kích, bao gồm đường sắt và đường bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho bán đảo Krum nhu yếu phẩm hàng ngày và tiếp tế cho quân đội. Trong vài tháng qua, hàng chục đoàn xe quân sự của Nga đã sử dụng cây cầu này, trong đó chở trang thiết bị và nhiên liệu. Theo đài CNN, nếu quân đội Nga không thể sử dụng cây cầu này, con đường tiếp tế của họ cho các lực lượng của Nga đang hoạt động ở miền nam Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong bối cảnh quân Ukraine đang tiến công về phía nam và vùng Kherson, phía bắc của Crimea. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đang chiến đấu tại các vùng như là Mykolaiv, Kiryyirik, Zaporizhia ở miền nam Ukraine vẫn có thể nhận được tất cả các đồ tiếp tế mà họ cần thông qua các hành lang trên bộ và trên biển hiện có sau khi cây cầu nói trên bị hư hại nặng. Vào cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng phản ứng của chính quyền Kiev với vụ nổ làm hư hỏng cầu Crimea nói trên là minh chứng cho bản chất khủng bố của giới lãnh đạo Ukraine. Trước đó, phía Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm liên quan đến vụ nổ trên cầu Crimea. Tuy nhiên thì ông Mikhail Podolyak, một phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã cảnh báo trên Twitter rằng vụ nổ trên cầu Crimea chỉ là sự khởi đầu. Ông Podolyak viết trên Twitter Mọi thứ bất hợp pháp cần phải bị phá hủy. Mọi thứ bị lấy đi cần phải được trả lại cho Ukraine. Trước đó, các quan chức Ukraine đã từng nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar. Crimea đã sáp nhập Nga hồi năm 2014, nhưng Ukraine vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ giành lại được bán đảo này. Hồi tháng 8, ông Poroyak nói rằng cây cầu dài nhất châu Âu nên bị phá hủy vì nó là một công trình xây dựng bất hợp pháp và là cửa ngõ chính để cung cấp cho quân đội Nga tại Crimea. Vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ sáng, làm sập một phần mặt cầu trên làn dành cho xe cơ giới. Một đám cháy lớn cũng đã bùng phát trên làn cầu dành cho tàu hỏa chạy song song. Sau khi 7 thùng nhiên liệu bị bắt lửa, đám cháy sau đó đã được dập tắt và cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại do vụ nổ gây ra. Giới chức Crimea cho biết dịch vụ phà sẽ được cung cấp trong khi cây cầu được sửa chữa. Vậy thì cầu Crimea được bảo vệ như thế nào? Cầu Krum dài 19 km là cây cầu dài nhất châu Âu, vượt cả cầu Vasco da Gama của Lisbon. Cây cầu được khánh thành năm 2018, 4 năm sau khi bán đảo Krum sắp nhập Nga. Cầu gồm hai phần, phần dành cho xe cơ giới và tàu hỏa. Bà Okla Kovitidi, thượng nghị sĩ Nga nói đây là cây cầu được bảo vệ tốt nhất thế giới với nhiều lớp phòng thủ. Theo bà, Nga cho biết từ đầu rằng cây cầu có thể bị quân đội Ukraine nhắm mục tiêu nên đã thực hiện một số biện pháp cần thiết để tăng cường phòng thủ. Cụ thể, cầu được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ trên không bằng hai tổ hợp S-400 có thể bắn hạ tên lửa đang bay tới từ khoảng cách 400 km. Đối với các cuộc tấn công tầm ngắn, quân đội Nga sử dụng các hệ thống bổ sung chẳng hạn như là Panzer S-1. Do đó, cây cầu không thể bị tấn công âm thầm bằng đường không. Bà Kovitidi nói, Với đường thủy, cầu được bảo vệ bởi lực lượng hải quân Nga. Ngoài ra, ở trên cầu còn gắn hệ thống sonar tinh vi giúp phát hiện các mối đe dọa dưới nước, ví dụ như là tàu ngầm. Thượng nghị sĩ nói thêm rằng các bộ phận chính của cầu được kiểm tra hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi khuyên các bạn không nên nghĩ đến ý định tấn công công trình này. Bộ chỉ huy quân đội miền Nam Ukraine khẳng định đã tái chiếm thêm 400 km vuông đất ở Kherson. Chúng tôi không nói hướng nào nhưng hơn 400 km vuông đất ở vùng Kherson đã được giải phóng. Chúng tôi đang tiến về phía trước. Người phát ngôn Natalia Gomeniuk của Bộ Chỉ huy Quân đội miền Nam Ukraine nói với hãng thông tấn Ukrinform. Bộ Chỉ huy Quân đội miền Nam Ukraine khẳng định nước này đã tái chiếm được hơn 400 km vuông lãnh thổ ở Kherson trong vòng chưa đầy một tuần, trong khi phương Tây siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, quân đội Nga cho biết lực lượng Ukraine đã triển khai 4 tiểu đoàn và nhiều lần nỗ lực xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở gần Đức Chani, Sadok, Bruskinku thuộc vùng Kherson. Tuy nhiên, Nga khẳng định đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ở mặt trận phía nam. Ở tại vùng mới sắp nhập khác là Zaporizhia, hãng tin AFP dẫn lời chính quyền Ukraine nói rằng Nga tiếp tục không kích dữ dội ở khu vực này. Chiến sự nóng bỏng sau khi Tổng thống Nga Putin vừa ký luật sắp nhập và bổ nhiệm lãnh đạo lâm thời tại bốn vùng trên, gồm Donetsk, Luhansk ở miền đông Ukraine. Ở trên mặt trận ngoại giao, Liên minh châu Âu EU cũng nhất trí về các biện pháp trừng phạt thứ 8 đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt này sẽ gồm cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy và các hàng hóa khác từ Nga, cũng như là cấm cung cấp một loạt các dịch vụ công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp lý cho các công ty Nga. EU cũng cấm nhập khẩu sản phẩm chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, sản phẩm hóa học, nhựa và thuốc lá từ Nga. Các biện pháp này sẽ áp dụng giá trần với dầu mỏ Nga. Ngoài ra, hàng chục cá nhân của Nga cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Gói trừng phạt này sẽ được thảo luận tại hội nghị không chính thức lãnh đạo các nước dự kiến diễn ra trong ngày 6 và ngày 7 tháng 10 tại Cộng hòa Séc. Chúng tôi đang tiếp tục đánh vào nền kinh tế chiến tranh của Nga, hạn chế năng lực xuất khẩu của Nga và đang nhanh chóng giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Đài RT dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của EU Ông Joseph Borrell cho biết. Trong dù vậy thì ông Borrell khẳng định các nước thành viên EU sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao nếu hoàn cảnh cho phép. Kherson liều thức thủ nặng đô đối với ông Putin Kherson sẽ mở ra con đường dẫn đến Crimea. Đây là ý đồ của Ukraine. Cuộc đụng độ không liệt ở đông nam Ukraine sẽ quyết định chiến sự giai đoạn 3. Quân đội Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga ở bờ sông Dnepr phía bắc Kherson, tái kiểm soát thị trấn Duchany, cách chiến tuyến khoảng 30 km về phía nam. Ông Vladimir Sando, quan chức Nga mới được bổ nhiệm ở Kherson xác nhận Ukraine đã chiếm giữ một số khu dân cư. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga giải thích, xe tăng Ukraine áp đảo số lượng đã thọc sâu vào phía nam của Zolota, Banka, một ngôi làng từng đánh dấu tiền tuyến trước đó trên sông Dnepr các cuộc tấn công khắp nơi tại Kherson vẫn đang tiếp diễn. Kherson là một trong bốn vùng lãnh thổ vừa được trưng cầu dân Ý với tỷ lệ 87,05% dân chúng đồng ý sắp nhập vào Nga. Ngày 30 tháng 9 tại quảng trường đỏ, với sự có mặt đông đủ các quan chức cấp cao chính phủ, Duma quốc gia, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh chuẩn y kết quả. Lãnh đạo của bốn vùng cùng tham dự buổi lễ và ký hiệp ước gia nhập, sắp nhập Luhansk, Donetsk giúp lãnh thổ Nga mở rộng đáng kể sang Ukraine hơn 53.000 km vuông và 6,3 triệu dân, tương đương với một quốc gia có quy mô địa lý dưới mức trung bình trên thế giới. Trong khi đó thì Kherson và Zaporizhia có tổng diện tích trên 55.000 km vuông và 2,6 triệu dân, giống như là bức tường thành chia cắt hoàn toàn biển Azov và bán đảo Crimea khỏi lãnh thổ Ukraine. Việc Nga không có đường đất liền nối với Crimea khiến ông Putin đau đầu suốt nhiều năm Bằng mọi giá thì Moscow phải thiết lập được hành lang sắt biển Azov, kéo dài từ vùng Donbass ly khai xuống Kherson và đến Crimea. Với việc sáp nhập bốn vùng lãnh thổ nói trên đã giải quyết triệt để vấn đề an ninh biên giới phía đông, đặc biệt đẩy Crimea lùi sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Chính vì thế mà Kherson đóng vai trò là vùng đệm phòng thủ rất quan trọng. Điều này còn giúp giải thích vì sao quân đội Ukraine lại chọn Kherson làm mặt trận phản công, mở ra con đường lấy lại Crimea như là tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Đồng thời, kiểm soát nguồn nước ngọt duy nhất cung cấp cho 2,8 triệu người trên bán đảo. Nếu Ukraine tái chiếm Kherson, mục tiêu tiếp theo sẽ là Crimea. Đây là vấn đề mang tính chiến lược mà 8 năm qua kể từ khi chiếm được Crimea, Nga không hề cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, dùng vũ lực tại Kherson là vi phạm làn danh đỏ của Nga, chạm vào một trong bốn kịch bản trong học thuyết hạt nhân của Nga. Theo đó thì Nga có thể sử dụng mọi lực lượng hiện có bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ. Theo các nhà lãnh đạo Nga, họ đã nói rất nhiều về khả năng vũ khí hạt nhân. Theo bà Olena Pavlenko, một nhà phân tích chính sách năng lượng tại Viện Nghiên cứu của Tập đoàn DC ở Kiev, nói rằng nếu Nga nói về vấn đề gì đó thì họ sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu họ im lặng thì đó là lúc cần phải lo lắng. Trong một động thái hiếm hoi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc